Đây, chơi chương trình gì? Liêng đi. Liêng. Liêng à, hôm nay chỉ có ông anh đến nhá, nhưng mà nhà chị một sới thôi. Ok. Ok. Chán ra gì? Gà bao nhiêu đây? 5 lít đi. 5 dạ, lít. Ừ. ừ. Nhiều thế. Vào đi. Chằm đánh đến bao giờ? Mà từ từ đã nhá. Đó. Hôm nay ấy, chị với ông anh chị đến đây chơi ấy thì chị muốn là hôm nay chơi xanh chín. Cứ xanh chín đi, đừng chơi xanh quay thôi nhưng mà không ai được bị bộc cái gì nhá rồi ai bị bắt ở đấy toàn người nhà bậm cái gì ông cái như này là sao bị bậm được đấy là chị tuyên bố trước là như thế nhá không ai bị bậm không. đấy em lên nhá được rồi em cứ lên được chặt tay đấy mấy triệu nhà căn nhỉ à? một thôi bỏ đi hai nữa ừ. ừ. hai củ thêm một triệu dạ. không đi đâu thêm hai cần với một triệu cân là vâng cân luôn á, cân luôn á Thêm đi bảy Ui chị bảy Chị. sao mà ăn được, ăn đi chín năm rồi đỏ nha quá đỏ đấy Đây, chị mặc áo đỏ ra Đấy, đỏ cho nó rực rỡ Cho đỏ Ra cho anh cứ rồi, mình mới đánh thôi vai cắt à, bốc thì không? Đặt xuống, đặt xuống. xuống xanh chín đấy chia luôn về đây chia luôn đã xíu chín cái gì cắt chứ cắt rồi đấy mình quấy cánh nhỉ sướng đấy ừ. cân thêm 500 bỏ rồi, cân rồi cân đây cũng cân ba à, nhà cân nữa thôi, thì tiền nếu mình cân không ham bố làm gì bỏ Đấy, kia không thêm à? Không. Không, có ăn ngửa không? 8 cu. 8 đấy cũng 8. Ôi, 7 là 9 liêng rồi. 5 lít đây ta 9 là đuổi rồi này. Đấy, nhà này còn thua nhà này. Ừ. Rồi. bài. Cú bài xong rồi đó. Ăn được. Vào gà đây. Gà đây. Đây. Cho đủ chưa? Đúng rồi. Cắt đi câu. Đấy. Chơi. sáu bảy tám à, bảy tám chín mà được có 5 lít à được. từ từ từ từ từ sao mọi người đặt hết bài xuống đi à? đặt hết bài xuống đi bài đủ ơi đây đủ ơi thằng kia giơ tay ra bỏ cái gì trong tay đấy giơ tay ra chị bỏ cái gì không giơ ra cái gì là gì bỏ tay, tay ra, ra, đây bỏ tay ra đi. bỏ tay ra ờ ừ. đấy chơi gì đấy ờ. ờ, chị đã dặn ngay từ đầu rồi là chơi là phải đoàn hoàng xanh chín là... thế này cứ chết về bắt tay chơi thật đấy đánh, thôi nhá bây giờ ở đây thôi, thôi, cho nó chơi tiếp cái này chẳng có gì đó đấy nó bỏ đi đánh đi bỏ qua nói chung là thôi nhá chơi tiếp đi nhưng mà đừng có làm thế nhá mất tình cảm anh chị em ra nhưng mà không qua mà đằng anh em đâu chia lại ván này nhá chia lại đi chia lại vẫn đủ gà ấy vẫn đủ vẫn đủ đủ đi cắt đây đánh đàng vào đi mình có gà đấy nhỉ anh vào đi cho em với đang có điện thoại Ê. rồi mình sắp cái đấy này nhắc một lần đấy nha em đây nhá ừ. Đánh thì về nhắc một lần đấy đừng có mà ai ờ, chơi mấy cái trò bịp bợm đây nhá rồi ôi đấy làm nó lệch cả bài bỏ đây đi kìa rồi rồi bỏ đấy ôi <laughs> bỏng cá không ngài nói thế mình xanh chín một thêm một bỏ mình bỏ là bao không ngắt à một triệu gần bỏ bỏ cắn luôn cắn chín anh ơi như thế mình được không phải chín mình về tám mình về tám đấy chín thì đầy rồi chín hơn xin nhá nếu được thì ăn à, ra đây đủ đi ra đây đấy, còn đi gà của tôi đấy bao nhiêu đủ gà chưa chia đi cúp thì cúp cho thoải mái đi cúp đi cái ẩm 500 rồi đấy gần 1 triệu đấy biết rồi cướp một triệu gan đấy Đấy, nhìn tiền mà là đi tiền nhá Tự vào đi anh Như cần thôi Cần tạm thời thì cần trước đi đã Cần trước à? Cần Đây cũng Cần này là Cần đến rồi. 500 Đúng Triệu rưỡi Triệu rưỡi Thêm 2 triệu Ồ oh. Là tổng bao tiền cân đấy ba triệu rưỡi đúng không? Đấy. Cân Bỏ rồi Nhiêu? À, ờ, tổng là triệu rưỡi thêm 2 triệu này 500 dạ. 2 triệu rưỡi hai triệu rưỡi bao nhiêu nhỉ? 2 triệu rưỡi. Cân thôi. 2 triệu rưỡi cân còn đồng thêm. Mình với anh ấy, chăn lại chăn lại bạn nào. Ui, lo. 2 triệu rưỡi thêm 5 triệu. Hay. Anh đau bỏ rồi. Ừ, này cứ bỏ thì đấy bắt bao nhiêu nhỉ? Đây thêm một triệu. Một triệu ờ, ờ, thêm 3 triệu. Ông thêm 3 triệu. Cân thêm cho 500. À lại thêm 500. 500 thêm. Nhà này. Thêm 500 à? Tôi bao nhiêu cân đấy? nhà đấy là vừa nãy nhà mình cân nhà mình thêm một triệu nhà mình thêm một triệu anh thêm triệu rưỡi nữa triệu rưỡi cân cân thôi cân à dạ thế cân nhà kia bỏ 500 nữa cân ờ đúng rồi thêm không thêm lại 500 500 em gì nhà kia thêm 500 thì ờ, bác thêm vào triệu triệu rưỡi lại cân tiếp thêm mình thêm một triệu đấy ừ. một triệu cân vào nhá trời đến cuối rồi cân đi cân ngửa thôi cái gì cái gì ăn đi ngửa đi để chín thôi chín ăn rồi còn chín ăn rồi chín ăn à không ơi đen nhá đánh láo hả đánh láo không được à đánh láo ghê thật đấy à, bác đâu nhỉ đi nào tí người đó tí người Chờ, tí, tí nữa mình nhìn lại bóc đi vào đây ồ bóc đi chơi đi thêm chị có 5 triệu nha kinh nhờ chưa gì đã cân rồi 5 triệu thôi mà cân Duy đánh, 5 triệu Nghe nghe lên 2, 4, 6, 8, 10 này Thêm 500 Rồi đây bỏ Đúng Bỏ thôi 5 điểm đánh Cân 6 nước Ừ Trời Nhanh thế nhỉ Tám nhanh nhanh thế nhỉ rồi Hả? Không tiền em với Tí nữa em điện lại rồi Chia ừ, bài làm vào, vào, vào gà đi Nhá đi À Nào có ai cắt không? Đặt bài xuống chứ Cứ nhanh ẩu đảo Đấy, cúp đầu, cúp đít, xanh chín Chơi đi con muốn xanh chín, tôi xanh chín cho một triệu à, hay đấy đã vào luôn được à cân 2 triệu ngựa đề đen đánh phải đánh như thế mới có động lực chào cam 2 triệu cân nhá nhà cái 2 triệu cân kìa bỏng quá nhở rồi rồi chịu rồi được chưa bình một triệu cân triệu là cân triệu thêm một triệu hay quá nhỉ thêm ăn luôn đi ôi rồi đánh cứ đánh ở bác thì cứ đánh ở đâu người ta bảo cứ đánh mà cái mấy nước còn đấy đấy cái tầm mà cái còn nước đấy. mà cái bí mật bí mật à đấy lúc đi cả nhà chơi đi chơi đi vào gà đủ hết chưa đủ rồi mười nghìn tiền nhé cân đen đấy nhỉ tầm một tí thế này đây cũng hai bà cháu đây cần một triệu thêm hai triệu bỏ hai triệu cân ăn đi mấy nước quá chắc chắn nhiều quá hai mấy nước mà bỏ luôn sớm đấy ra Tôi hỏi cái làm gì nhỉ ừ, bỏ là bỏ dạ. cái cắt cái chị đi từ từ đấy cho người ta cắt Hả? tí gì cắt cho nó nó nhanh này Ê. đó chia luôn cái đoạn đấy tao gai cái đủ đĩa tao luôn con cái nữa thôi ẩm thôi cái chưa cái chưa ông chưa vào rồi bảo người khác năm trăm lên cân một triệu rồi không làm hai chân đẹp thế này bo mình đi à mình vào mình đi triệu rồi đó củ đã nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng đẩy xe hàng này đánh gì thế vừa lúc nãy không có nước nào vẫn vào mà cân à chưa bỏ vào đi bốn điểm thế thì người ta cân mất rồi sáu điểm ra sáu điểm đây sao được đây hơn tí cứ lên dạ. à. rồi nha vừa đủ để ăn này vừa đủ để ăn toàn toàn ván lèo tèo có được ván nào đậm đâu ăn được cái nào cái từ năm trăm này rồi ok mình cứ lại lại mình vào cái cái là bỏ năm à, đúng không còn ai chưa vào gà nữa không? ai chưa vào gà nữa kìa à, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh này cúc, cúc, cúc. từ từ bài này vẫn lộn đấy này ngửa mẹ vứt con này nhá ừ. kệ nó nhá rồi từ đây đấy. chuyển từ đấy thế đi lộn nó con bảy ba con bảy tiếng quý bảy chết tôi đấy ừ. trắng nhỉ ui không lên được chị đánh láo chia cho mình toàn bài tí tí đánh láo lên đánh láo không chết tổng 5 triệu ui ừ, đấy vui đấy bỏ bài này thì đánh gì được bỏ lâu rồi cho ăn ừ. rồi mày thế ui, đây, đây. đây. Thì... đen xì luôn mai bây giờ ăn ván đánh liều rồi ăn ván đấy đây bóc dài nhá một hai tám trừ ba có ai ờ, thiếu tẩy không đủ rồi trừ đi ba đấy bóc cái đi thì chia luôn thì không cần phải cắt cái gì ừ. tin tưởng nhau là chính ừ cắt thì cắt cái chia thì chia tôi nào alo anh nghe anh ơi em nghe không cứ để anh đi đi nhà kia lại đánh đâu mà một thêm hai đấy xem lại bài đâu vào Chờ em một tí em quay lại ba triệu em bận lại cho anh nha cho em tí em bận tí ba triệu căn đúng không ừ. căn nhở cho em một tí cho em một tí thêm hai triệu nhà cái này đánh nhiều. không thêm bao nhiêu anh 4 vâng, triệu vài Không, 5 triệu À 4 triệu, ông 4 triệu 4 triệu là cân 4 triệu cân 1, 2, 3, 4 Thêm 5 triệu Thôi mắc cáp rồi, đánh nghe gì được bó đấy là cân rồi nhá hai bốn sáu tám mười hai bốn hai triệu này yeah. Dạ. hai củ nữa thôi thêm cái bản à, ba củ nhiều đấy ừ. mình vừa thêm hai 5 triệu ra à? thêm 5 thêm 5 đúng không thêm 5, 5, đây 5 triệu đây 10 triệu đây đây 10 triệu thêm 10 triệu Cầm lao, theo lao, còn hai nhà đúng không? Thêm 10 củ. Hai nhà sợ gì đúng không? Đúng rồi. Đây, đây số đều không được bố nhiều cần còn đây thêm anh vừa thôi ngửa thôi chín chín đây. khả năng gần được ăn ở đây cũng chín nhưng mà có thêm tí rô có tí rô nha hai nhà chín mà đánh kinh nhờ rồi đen ngon lương không nào nhanh nhanh nhanh nhanh cái bài rô mà đánh rơi gớm nhỉ chín mà đánh đấy lại cho cắt cái cho nó công bằng nhỉ chín thêm một năm tiền đây cả nhà ơi đấy đây đi ra ra đi đấy cân liều cất cái gì đấy đấy nghĩ mình bảy tám điểm thôi hiểu không không điểm cũng cao ấy. cần cái coi hai nhà phải thêm cần cần luôn cần thêm 2 triệu Đó, dạ, thế. từ từ nhá từ cần thêm 2 triệu làm đi ừ. Ừ, nhường làm nhé ừ. thì thôi nhường làm cho em luôn tám điểm này em bỏ này đấy à, nó, bỏ. Này, nó đánh nhanh lắm ừ. chịu 8 điểm bỏ tôi sao nhà này 8 tôi ăn đi à. ôi giời ơi bao nhiêu điểm láo giờ tám này ăn này ừ. cố tình đuổi láo không được thì mình vào vẫn chết là kia tám mươi cơ vẫn to hơn À, tiếc con ba quá Chả mới thế ờ, lấy vào đây đấy đâu mà đánh nó thêm nhiều như thế nó thêm nhanh thì đây bài trước con ba quá ai bốc chưa anh vào cái chưa đặt bốc bốc như này đấy đấy à. chưa à. số này đấy. bỏ bớt chỗ đi các ông làm màu làm màu thì ẩm một triệu đấy màu đã à. Ờ. Ừ. Để ẩm từ từ đi, cứ để người ta và mình dùng lên bàn đi. Ừ. Không ẩm được. Mình không lên. Đợi tí nhá, đợi tí. hai triệu cân. không phải lên đã. Mà đi. Có thêm không? hai triệu cân thêm mới thêm nhưng tùy hai củ xong thêm cần nữa. cân đi cân từ từ thì thôi cân cho làm đã cái này thì chắc là không ăn bằng 2 triệu này thêm 4 triệu à ừ, ừ. cái là tổng bao tiền cân đấy 6 triệu, triệu cân. 5 à, triệu cân 5 à, triệu cái 5 triệu cái 5 là cân 5. mình thua rồi nhỉ? mình cái bốn kìa anh yeah. hey, bỏ rồi thêm 5 mình thêm 4 à 4 Tịt vù vù luôn 4 mà ừ. mất triệu bạc tiền đồng từ từ cái bát cái đã một lá hai ba này bốn này vẫn đẩy lại bốn có đi có về được rồi rồi một con caro này chết rồi rồi thì thì quy khác làm sao đây một cân thôi mình thêm bốn à người ta cân, cân. rồi một giờ hai ba bốn cân lật tới anh nhà cái gửi đi gửi đi á tám caro tám caro tám caro rồi đây là ừ, đấy chín đây này còn di rô chứ hơn cả nước Đấy, cái tiền cái tiền nếu mà chín là nhà này nhất nhà cái nhà này út tám đấy đấy alo tám rồi bán mất rồi ai bảo quả tám trước thì không không chơi không vào không không nhỉ cũng còn hơi kinh đấy thôi mình à. có nước lọc bếp đặt đường thôi à, hai anh em hợp tác chiến đấu hay đấy còn to chứ còn to chứ các cái này thì chia đi để cho mình để này đây bắt đầu có đuôi vãi hết chưa cả nhà ơi cái vào gà cái ẩm đủ triệu đi ừ. kinh nhờ được nước cái đánh kinh nhờ thôi thì làm à chiếc kiểu gì ba minh con bé à một triệu tôi 2 triệu tôi bác chạy được mấy phát lúc đầu bỏ gì nữa đâu đâu được bảy người bò bác đi nhá bán này ừ. không ăn được bác bác bác nhà này chín người thế nào chín chín được ăn chín ăn à? có bảy thôi ừ. ăn lớn này mình không máu cựa ờ chẳng lẽ không được bán à tí tí à được cho người ta kiếm được trừ ba đưa cái cọc 10 triệu của em đây trả đây trừ ba này đây cắt đi đã kìa ừ à. đủ gà chưa rồi. đấy chứ còn nào chưa đây chưa đây từ đấy đi đấy ăn phụ đấy lát nữa không có nhà nào có ăn phụ đâu <laughs> đổ hết bài đổ hết bài đánh thế gì caro đánh thoải mái cho anh lên được Ừ. ngồi gần con em mà em đen lắm bỏ em, em... kia đánh đi tiền cũ rồi nhiều nhiều mình là bao nhiêu cân nhỉ nhà cái một triệu cân một triệu cân ông là đầu gánh hàng bỏ đánh cái gì đấy một triệu cân thêm đi thêm triệu cân đi coi để lên cái chỗ tiền này nhá yeah cân thành 500 ông này đánh rất dập giờ nhé thôi mấy là cân này triệu rưỡi triệu rưỡi cân ai nhà này cân mà Hay nhà này thêm triệu thêm triệu. triệu triệu rưỡi cân này đúng rồi, đúng rồi. thêm 4 triệu đánh ừ, hay đấy kịch bốn triệu có kịch hay để ờ, em đấy heo rồi còn hai bốn bốn thêm đi thêm ba thôi thằng dính cáp cũng này nhỉ nhà ở giữa kìa con nhà kia nữa mà bảy điểm bài thế nhà họ hai nhà này cao rồi thôi mình bỏ đi thế mấy là cân Thêm ba thêm ba ba cân ba cân thêm không thế rồi tám tám rô chín rô còn đúng một phần rất hay luôn mình ba nhà tám mình bịch luôn ờ nói chung là quả đấy phải chín điểm mình thì may ra còn đỡ đỡ dạ có đỡ lo đúng không ừ. mình cũng ngại ngại hai triệu cân này cũng kinh nghiệm rồi dạ, rồi vâng. ok cái ẩm đúng em vào rồi em vào rồi em vào rồi vào một triệu rồi. Vâng, vâng vâng thì mình nhỏ một triệu đi chưa chưa đi chưa đi đâu còn đây nói gì không bán đây nó vẫn thót tim ấy tám ừ, điểm nó vẫn cũng lo đấy hơn nhau có tí dỗ cái lúc đấy cũng không định vào 3 triệu đâu nhỉ chia cho người ta rất bài nhỏ không lên được thứ nào chứ quá được 8 điểm cần cần thêm 2 triệu bắt đầu nhỉ mặt ván như này không biết được làm như nào cứ cần thì đã đặt đại rồi cần luôn được dạ. là từ đây đánh atro sáu trâu năm sáu đây cũng sáu cơ hai đi ăn nắm điểm lấy hai đang bị tố không ai theo phải đấy bị tố là được đấy đang nó đều không được thắng ấy đấy mình mình thêm mạnh tí là mình được đấy nãy giờ có nước đâu cần sớm quá em định thêm tí nữa đấy không to lên tí cũng được mới chẳng gì nhưng mà ăn không chia đi đấy chia đi tôi cắt kiểu mới Sao dạ, thế ẩm bà một triệu Đúng rồi đấy Còn 2 triệu đi Ẩm riêng Cắt như thế khác đâu không cắt Không 1 triệu thôi Cắt hai triệu Đánh cái kia nhà kia Nhà kia ẩm chưa Ẩm rồi 1 triệu rồi 2 triệu triệu này căn hai triệu này Thêm hai triệu thế thôi đi ngửa vai sớm hai điểm tranh vai gớp đã đủ nhà kia thêm bao nhiêu Đấy. thêm hai thêm hai củ hai triệu à thôi ăn đi ăn lắm mới phát cái không được ăn đi ôi giời bốn tuổi đòi chơi với chị Thu tiền anh đây, không, à, không có điểm gì Đây có bốn nước đánh hai triệu không được thì phải chịu Thu tiền, thu tiền rồi Đấy, cái ở một triệu Quay Để gầm 2 triệu đi uh, Càng đấy Đó, đây đánh được Ở 1 triệu thôi Cầm về đi Từ từ Em lên bài đi Không có được nhanh vậy đâu Không làm được đâu Đây này bài bác đây này Bài bác đây này Từ từ Đây lên bán như đỏ nào đeo rồi mẹ đánh nhà kia đỏ quá Trời tôi chơi thôi dậy một cân nghĩ cân nhá thì là hôm nay mình sẽ test thử cho anh em xem cái chế độ chơi phỏm để anh em biết được cái máy này nó hỗ trợ cho anh em chơi phỏm nó là như thế nào Đấy, thì mình sẽ chơi chế độ bổ lá cái lớn để anh em biết được máy nó có hỗ trợ cho bài mình có phỏm hay không Đấy. máy này thì khi anh em đi chơi anh em sẽ tắt màn hình đi và anh em có thể lắp sim nghe gọi vào mạng như một chiếc điện thoại bình thường anh em nhé nhưng mà hơn cái là nó hỗ trợ cho anh em đi chơi bài rất là tuyệt đối thì giờ mình sẽ test cho các bạn cái chế độ chơi phòng 9 ná 10 ná để các bạn biết được cái độ bắt bài nhanh đấy anh em nhìn chưa nó bắt bài rất nhanh đặt xuống phát máy nó báo ngay máy nó báo mình là bỏ đi một lá thì giờ mình sẽ bỏ mình chia từ đây bài mình đây để xem sẽ có phỏm không anh em nhé mình chơi phỏm 10 lá nhé 5 6 tám chín mười Đấy, bài của mình 10 ná, còn bài nàng là 9 ná. Đấy, bán bài này đây, anh em nhìn chưa? Có form luôn trên tay này. Tứ quý 8 này. Đấy, rất là đẹp. Nhìn như anh em. Bài nàng xem có form không này. Bài này có 3 hàng 9 này. Đấy. Rất là đẹp anh em nhé. Bài mình có tứ quý 8 luôn. Bài này không có form này máy nó hỗ trợ rất là tuyệt đối anh em đi chơi vì đây nó là cái bài 9 ná 10 ná nên là máy nó hỗ trợ nó không được chuẩn xác 100% như cái bài 3 ná 6 ná nó chỉ hỗ trợ cho anh em là lúc nào bài anh em có form hay là lớn nhất thôi Đấy. báo bài rất là nhanh anh em biết chưa đặt bài xuống phát là máy nó báo ngay rất là tuyệt đối đi chơi rất là ok 4 này 5 này 6 này 7 này tám này chín mười đấy ván này xem có phù hợp không anh em nhé đây ván này không có phù hợp nhưng rất là nhiều kẹ này đôi 4 đôi 9 đôi 6 này đấy anh em thấy chưa bài nó hỗ trợ thôi chứ không phải lúc nào bài mình cũng có phù hợp vì nó còn theo thế bài nữa đấy, bài mình mà không có phù hợp thì bài nàng chắc chắn là không có phù hợp anh em ạ nên là anh em đi chơi anh em mua cái máy này nó rất là tuyệt đối ok đấy bài nào không một ai có phù hợp anh em nhé bài mình có ba kệ chờ rất là ok thì anh em xem được cái clip này anh em nào cần cái